Xin chào các bạn, mình là Lưu Thuận Đăng và mình đảm nhận vai Xin chào các bạn, mình là Jagu và mình đảm nhận vai Lưu Thuận Đăng à, Xin chào các bạn, mình là Thục Nhàn và mình đảm nhận vai Hạ Ân Vi trong bộ phim palm Pamse Online à, Đây là một bộ phim hành động khá là thú vị, cho nên là các bạn hãy cùng đón xem nhé Pamse,